nhân chứng luân hồi 86 kiếp kể lại câu chuyện chuyển sinh theo nhóm. Là một bác sĩ thôi miên xuất sắc, Ryan Weiss chỉ tin vào những điều được chứng minh bằng khoa học thực chứng. Nhưng sau quá trình điều trị cho Carton, một bệnh nhân mắc chứng bệnh lo sợ rất kỳ lạ, thì ông đã hoàn toàn thay đổi quan niệm. Bác sĩ White đã điều trị cả ngàn bệnh nhân rất nhiều trường hợp bằng thôi miên nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp như Cotton. Căn bệnh của cô không thể được chữa trị bằng phương pháp thôi miên, dù bác sĩ White đã đưa cô trở về lúc 2 tuổi. Điều này đã khiến ông rất thất vọng. Thế nhưng điều khiến bác sĩ White kinh ngạc hơn nữa là ông còn vô tình đưa Cotton lạc về tiền kiếp, chứng kiến nhóm người chuyển sinh cùng cô qua các kiếp, những bí mật mà bác sĩ White giữ kín và được bậc thầy tâm linh cho biết cô đã có 86 kiếp người trên trái đất. Trong quá trình nhớ lại tiền kiếp, Carlton đã dừng khỏi bệnh. Bác sĩ White sau đó cũng bắt đầu tìm hiểu luân hồi. Ông thực hành thiền định và đã có thể giao tiếp với bậc thầy tâm linh, thậm chí còn áp dụng thôi miên hồi quy tiền kiếp để trị liệu cho nhóm bệnh nhân khó điều trị rất hiệu quả. Những điều này thực hư ra sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Xin kính chào quý khán thính giả. Brian Weiss là một bác sĩ cực kỳ xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp, ông trúng tuyển vào Đại học Y thuộc Đại học Yale. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ, ông thực tập tại Trung tâm Y tế Bellevue thuộc Đại học New York, rồi công tác tại nhiều trung tâm y tế nổi tiếng. Hiện tại, ông đang làm chủ nhiệm khoa điều trị tâm lý của một bệnh viện tại Miami và từng đăng 40 báo cáo học thuật nhiều năm nghiên cứu khắc khe đã rèn luyện tâm trí Brian White suy nghĩ với tư cách khoa học gia và thầy thuốc. Hướng ông đi theo con đường nghề nghiệp đầy bảo thủ, Brian White không tin vào những điều không được chứng minh bằng khoa học thực chứng. Tuy nhiên vào một ngày năm 1980, ông đã bất ngờ tiếp xúc với một bệnh nhân rất đặc biệt. Cô gái mắc chứng bệnh là Cotton. Cotton khi đó 27 tuổi là một cô gái trẻ tóc vàng xinh đẹp xuất thân từ một gia đình cơ đốc giáo ôn hòa tại một thành phố nhỏ ở Massachusetts. Catherine vẫn tin vào tín ngưỡng của mình, cô hoàn toàn không tin có luân hồi. Lý do Cotton tới gặp bác sĩ White là vì cô mắc chứng bệnh lo sợ rất lớn. Cô sợ nước, sợ ngạn họng, sợ đến viên thuốc cũng không dám nuốt. Cô còn sợ tối, sợ ngồi máy bay, sợ chết, hầu như cái gì cũng sợ. Cuối cùng tình trạng diễn biến tới mức có phần kỳ quặc. Để có được cảm giác an toàn, hàng ngày cô chỉ ngủ ở trong tủ quần áo choàng. Cô thường bị tỉnh giấc sau những cơn ác mộng, rồi sau đó mất ngủ cả đêm. Khi bác sĩ quay, nghe tới trạng thái của Carton, ông cảm thấy sự việc trong tầm tay của mình bởi vì đã từng chữa trị khỏi cho rất nhiều bệnh nhân có tình trạng tương tự. Dưới sự chỉ dẫn đầy kiên nhẫn của bác sĩ Hoài, Carton dần mở lòng và nhớ lại những sự kiện thời niên thiếu khi bố mẹ uống nhiều rượu và cãi nhau Lúc 5 tuổi, cô từng bị đẩy từ phía sau xuống hồ bơi, cho tới khi trưởng thành thì điều khiến cô rất xấu hổ là người bạn trai hiện tại của cô là người đàn ông có gia đình. Anh là một bác sĩ tên Turat. Tuy nhiên, chứng lo lắng và sợ hãi của Carton vẫn không chút thuyên giảm. Bác sĩ White cũng đề nghị dùng thôi miên nhưng Cotton sợ hãi và từ chối. Tuy nhiên khi cùng Torres đi xem cuộc triển lãm Ai Cập tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật ở Chicago vào năm 1982, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Cotton không hiểu vì sao những đồ vật ở đây rất quen thuộc với cô, thậm chí khi người hướng dẫn miêu tả một số đồ tạo tác trong cuộc triển lãm, cô thấy rằng người này nói sai nên đã sửa lại cho đúng. Người hướng dẫn ngạc nhiên và Catton cũng hết sức ngỡ ngàng. Vì điều kỳ lạ này, vào lần khám bệnh tiếp theo, Catton đã miễn cưỡng đồng ý dùng thôi miên. Catton nhớ lại được một số biến cố kinh hoàng, bao gồm cảm giác khó chịu tại phòng nha sĩ khi 6 tuổi, sự việc Hải Hùng lúc 5 tuổi khi bị đẩy từ cầu thang nhảy xuống hồ bơi và cả sự cố xấu nhất lúc 3 tuổi khi người cha xe xỉn đụng chạm vào thân thể cô có được tiến triển, bác sĩ White trong đợi một sự cải thiện đáng kể từ Cotton. Tuy nhiên, tuần lễ sau đó, những triệu chứng vẫn không thuyên giảm. Brian White kinh ngạc, không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra. Ông cho rằng có điều gì đó xảy ra trước lúc Cotton 3 tuổi, vì thế bác sĩ White quyết định đưa Cotton về quá khứ xa hơn. Nhưng lần này lại vô tình xa hơn so với tất cả những gì ông có thể tưởng tượng. Trở về tiền kiếp gần nhất Brian White đưa Carlton quay về lúc 2 tuổi, nhưng cô không nhớ được những ký ức có ý nghĩa. Hết cách bác sĩ White bất ngờ nói, hãy quay về lúc các triệu chứng phát sinh, mà hoàn toàn không ngờ được những điều sắp xảy đến. Carlton nói, tôi nhìn thấy những bậc thềm màu trắng dẫn đến một tòa nhà, một tòa nhà trắng lớn với những cột nhà to, phía trước trống trải, không có ô cửa nào. Tôi mặc y phục dài, cái áo choàng làm bằng vật liệu thô sơ, tóc tôi bệnh lại, mới tóc màu vàng hoe dài. Brian quay bối rối hỏi là năm nào và tên gì. Cotton đáp, Akoda, tôi 18 tuổi, tôi thấy một cái chợ trước tòa nhà, có những cái thúng, họ mang những cái thúng trên vai. Chúng tôi sống ở một thung lũng, không có nước. Năm 1863 trước công nguyên, vùng này trơ trụi, nóng và có cát có một cái giếng không có sông, nước từ núi chảy vào thung lũng. Bác sĩ Quài ngạc nhiên, bệnh nhân trước đây được điều trị thôi miên không nhớ được tiền kiếp. Ông lấy lại bình tĩnh, chỉ dẫn Carton nhớ lại vài năm để ký ức mở rộng thêm. Và Carton tiếp tục. Một con đường đá với rất nhiều cây dọc theo. Tôi thấy lửa nấu cái gì đó, tóc tôi màu vàng, mặc áo choàng dài, vải thô màu cam, đi dép sandal, thời tiết rất nóng, Tôi 25 tuổi và có một người con tên là Rista. Cô bé chính là Rachel, là cháu gái ở kiếp này của tôi. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Bác sĩ Quai giật nảy mình, dạ dày thắt lại, căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Những tưởng tượng và hồi tưởng của Carton quá rõ ràng, không một chút do dự gì. Tên, ngày tháng, quần áo, cây cối tất cả được thấy một cách hết sức sống động. Ông đã điều trị cả ngàn người bệnh, rất nhiều trường hợp bằng thôi miên, nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp thế này. Rồi Cotton vội kể tiếp. Con sống lớn cuốn đổ hết cây, không còn chỗ nào để chạy lạnh qua Nước rất lạnh. Tôi phải cứu con tôi nhưng không thể. Tôi bị chìm trong nước, không thể thở, không thể nuốt. Đứa con trên tay tôi bị nước cuốn đi. Cô thở hổn hển rồi đột nhiên trở nên bình tĩnh Tôi nhìn thấy những đám mây, con tôi cùng với tôi và những người khác trong làng tôi. Tôi thấy anh tôi. Bác sĩ Quai không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra. Có những ký ức nào đó nhưng từ đâu? Phản ứng chính của tôi là tôi đã vấp phải cái gì đó mà tôi biết rất ít. Luân hồi và những ký ức tiền kiếp tôi nhủ thầm không phải là tâm trí được đào tạo một cách khoa học của tôi chống lại việc đó nhưng ở đây nó đang xảy ra ngay trước mắt tôi tôi không thể giải thích nổi mà cũng không thể phủ nhận sự thật của nó cho đến một tuần sau khi Brian White đang lo lắng về hiệu quả trị liệu cho Cotton thì cô đã xuất hiện với tâm trạng rất vui vì nỗi sợ nước đã đỡ rất nhiều, cũng không còn gặp ác mộng nữa. Thậm chí trong khi trị liệu bằng thôi miên, Cotton còn nhớ lại được tiền kiếp xa hơn tìm ra mối liên hệ với Ai Cập cổ đại, giải khai được khúc mắc trong lần đi du lịch trước đó. Chuyển sinh theo nhóm người Lần này Cotton thấy mình từng là một nữ nô bộc trong gia đình hoàng gia Ai Cập cổ, phụ trách việc bó xác ướp. Cô cũng từng là một người Hy Lạp không tên tuổi vào năm 1536 Người cha trong kiếp đó của cô là bác sĩ Elwood hiện tại, chính là người ban đầu đã khuyên cô tới gặp người bạn bác sĩ White. Kiếp đó, Elwood tên là Resirus, còn bác sĩ Quay thời đó là bạn của Resirus và kiếp này hai người cũng chính là bạn của nhau. Người bạn trai Torres cũng xuất hiện trong hồi ức của cô, nhưng kiếp đó Carton là nam và họ gặp nhau tại chiến trường. Trong khi thôi miên, Carton nói – Mặt tôi bị khói lửa soi nóng rát Người của tôi giết phe địch nhưng tôi thì không Tôi không muốn giết người Tôi nắm dao trong tay Rồi đột nhiên của họng cô nghẹn và cô hít một hơi gấp gáp Cô nói một binh sĩ quân địch từ phía sau nắm lấy cổ cô Dùng dao cắt cổ họng cô Trước khi chết cô nhìn thấy khuôn mặt người đó chính là Charles Kiếp đó dung mạo của anh ta khác bây giờ Nhưng Cotton biết đó là anh ta. Trong ký ức về tiền kiếp, Cotton có các vai diễn khác nhau, thậm chí từng là kỹ nữ, phi hành gia. Kể cả chủng tộc của cô cũng không ngừng thay đổi, có kiếp từng là người da trắng, có kiếp là người da đen, giới tính cũng liên tục thay đổi, có kiếp là nam, có kiếp là nữ, nơi sinh sống cũng thay đổi, có kiếp tại châu Âu, có kiếp tại châu Mỹ, rất nhiều người thân thiết trong kiếp này của cô như chị gái, bố, mẹ, bạn, người yêu đều từng xuất hiện trong tiền kiếp. Bác sĩ White và Edward cũng từng xuất hiện nhiều lần trong các kiếp. Vai diễn của họ luôn cố định, đều từng là vai thầy hoặc là bố của cô. Charles xuất hiện thường xuyên nhất, có kiếp là kẻ địch, có kiếp là bạn đồng hành, có kiếp là người thân nhưng chưa bao giờ là chồng cô. Các trường hợp luân hồi của Carton không chỉ tiết lộ ký ức luân hồi của một cá nhân mà còn tiết lộ luân hồi là phương thức tồn tại của các quan hệ xã hội. Những người thân thiết trong kiếp trước sau khi luân hồi chuyển sinh vẫn có quan hệ thân thiết, chỉ có điều vai diễn ân oán liên tục thay đổi. Tuy nhiên, điều khiến bác sĩ quay cảm thấy kinh ngạc nhất là về bậc thầy tâm linh, người đã cho Cotton chứng kiến những điều mà Ryan White luôn giữ bí mật với cô. Carton tiết lộ bí mật của Ryan White. Trong trạng thái thôi miên, Carton nói Cha ông ở đây và con ông là một đứa bé. Cha ông nói ông sẽ biết ông ấy vì tên của ông là Avram và con gái của ông được đặt tên theo cha ông. Và cái chết của cha ông là do bệnh tim. Tình cảm của con ông cũng rất quan trọng vì nó rụt rè như con gà chết. Nó đã hy sinh mạng sống cho ông vì lòng yêu thương của nó, linh hồn của nó rất cao cả. Nó chết để trả những nợ nần cho cha mẹ. Nó cũng muốn cho ông thấy thứ thuốc đó chỉ có thể hữu hiệu đến thế vì phạm vi của nó rất hạn chế. Carton ngưng nói, bác sĩ Quay ngồi nín lặng. Tâm trí tê cống của ông cố gắng lọc lõi các sự việc. Căn phòng khi ấy như đốn bằng. Bác sĩ Quay cho biết Catherine biết rất ít về đời tư của tôi. Trên bàn làm việc của tôi có một tấm hình nhỏ của con gái tôi, nhe răng cười, với hai cái răng ở hàm dưới trong cái miệng trống rỗng. Tấm hình đứa con trai tôi ở bên cạnh. Mặt khác Carton không biết gì về gia đình tôi hay tiểu sử của tôi. Tôi đã được học cẩn thận về phương pháp chữa bệnh truyền thống. Bác sĩ chuyên khoa có nhiệm vụ làm cái phông trắng để người bệnh có thể chiếu lên đó tất cả những cảm nghĩ riêng tư, tư tưởng và thái độ. Bác sĩ chuyên khoa sẽ phân tích chúng mở rộng phạm vi hoạt động của tâm trí bệnh nhân. Tôi đã giữ khoảng cách chữa bệnh này với Cotton. Cô thực sự chỉ biết tôi là một bác sĩ tâm thần, không biết gì về quá khứ cũng như cuộc sống riêng tư của tôi. Thậm chí tôi cũng chưa bao giờ treo các bằng cấp của tôi ở vòng mạch. Cotton không thể nào biết được những tin tức này không thể có chỗ nào để tìm ra được tên do thái của cha tôi đứa con trai của tôi chết yểu vì dị tật ở tim với tỷ lệ 1 phần 10 triệu sự nghiền ngẫm của tôi về y khoa cái chết của cha tôi và tên đặt cho đứa con gái tôi thật quá nhiều quá đặc biệt quá thực sự người chuyên viên phòng thí nghiệm ngay thật này là một ống dẫn đến kiến thức tiên nghiệm và nếu quả cô đã khám phá ra được những sự thật phải có cái gì nữa ở đấy. Đang lúc bối rối, bác sĩ quay lẩm bẩm, ai? Ai ở đấy? Ai nói với cô những sự việc này? Carlton thì thào. Các bậc thầy, các bậc thầy tâm linh nói với tôi. Các ngài đã nói với tôi, tôi đã có 86 kiếp sống là con người. Carlton hít thở nhẹ nhàng trong trạng thái nghỉ ngơi. Bác sĩ White muốn tiếp tục, nhưng câu nói của Carlton làm ông rối trí. Có thực sự là cô đã có 86 tiền kiếp và các bậc thầy là gì? bị chấn động nhưng trong sâu thẳm, bác sĩ White tin rằng Carton đang kể về tiền kiếp của cô và kết quả chứng minh ông đã đúng. Sau quá trình điều trị vài tháng, chứng sợ hãi của Carton biến mất. Tuy nhiên, nếu như luân hồi thực sự tồn tại, thì thôi miên hồi quy tiền kiếp cũng không chỉ có hiệu quả đối với Carton. Thế rồi bác sĩ Quay đưa ra một quyết định mang tính lật đổ. Áp dụng liệu pháp hồi quy tiền kiếp. Sau vài tháng điều trị cho Carton, Trái với một Brian White hoàn toàn không tin vào tâm linh, ông dần có khả năng trực giác hơn, nhận biết hơn về những phần ẩn giấu hay bí mật của các bệnh nhân, đồng nghiệp và bản thân. Bác sĩ White cũng bắt đầu thiền định, đôi khi còn có những giấc mơ sống động có thể giao tiếp với người thầy tâm linh Philo. Bác sĩ White kể lại, tôi nghe theo những giấc mơ và trực giác của tôi. Khi tôi nghe theo sự việc dường như suôn sẻ, khi tôi không nghe theo, một cái gì đó luôn chệch trạc tôi vẫn cảm thấy các bậc thầy ở chung quanh tôi. Tôi không biết chắc chắn liệu những giấc mơ và trực giác của tôi có bị ảnh hưởng bởi các ngày không, nhưng tôi nghĩ là vậy. Và rồi Brian White cũng đã áp dụng liệu pháp hồi quy tiền kiếp để điều trị cho rất nhiều bệnh nhân, gồm cả con gái Amy của ông. Trước đó Amy được chẩn đoán mắc bệnh đục thủy tinh thể nặng và có khả năng bị mù lạc, mặc dù đã tham gia điều trị bằng thôi miên theo phương pháp của cha cô nhiều lần nhưng chưa lần nào cô thấy được kiếp trước của mình và tình trạng vẫn không có tiến triển. Bác sĩ Quai cho biết, tôi rất thận trọng về thôi miên hồi quy với những bệnh nhân khác. Tôi đi theo nhóm bệnh nhân có triệu chứng đặc biệt hay khó điều trị đối với cách điều trị khác, theo khả năng dễ dàng thôi miên, theo sự cởi mở của bệnh nhân đối với phương pháp này và theo về phần tôi cảm nghĩ trực giác là con đường mà tôi chọn. Từ Cotton, tôi đã thực hiện rất chi tiết những cuộc thôi miên hồi quy nhiều kiếp với nhiều bệnh nhân. Không một người nào trong số này bị loạn tinh thần, bị áo giác hay có nhiều cá tính, tất cả đều khá hẳn lên. Những người này vẫn nhớ được những kiếp sống khác, các triệu chứng được giải quyết khi những kiếp sống được phơi bày, đây và sẽ sống nữa. Sự sợ hãi về cái chết của họ giảm thiểu. Sau này, Brian White được bổ nhiệm làm giám đốc tâm thần học tại Trung tâm Y tế Sinai ở Miami. Tại đây, ông đã viết cuốn sách Many Manipulate Many Smarter, tạm dịch nhiều kiếp sống trước nhiều vị thầy. Hơn nữa, bác sĩ Ryan White cũng không hề đơn độc. Những nghiên cứu khoa học chi tiết của bác sĩ Joseph B. Wright tại Đại học Duke, bác sĩ Evan Stevenson tại Đại học Vineyard, bác sĩ Gertrude Schneider tại trường đại học thành phố New York và nhiều nhà nghiên cứu khác nữa đang chứng minh sự tồn tại của luân hồi. Trong đó một nhóm người lưu giữ những ân oán tình thù của kiếp trước, lấy đó làm lý do để chuyển sinh. Phật gia gọi nó là duyên phận.